Hello, hello xin chào anh chị em. Hello tất cả, xin chào tất cả anh chị em có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay. À, trong buổi tối hôm nay chúng ta sẽ tổng hợp về cái tuần đầu năm năm uh, Tân Sửu diễn ra như thế nào và cái cơ hội của thời gian của thị trường trong thời gian tới sẽ ra sao. À, dòng tiền chúng ta biết rằng là dòng tiền là gì ạ? À, có lẽ là một số anh chị em có thể hiểu đơn giản dòng tiền là như nào và nếu chúng ta biết rằng là dòng tiền mà chúng ta đi theo xu hướng dòng tiền thì điều gì sẽ diễn ra à, xin chào bạn Ngọc Minh xin chào bạn Đức Duy xin chào bạn Phan Coi xin chào Hồ Sĩ Hùng xin chào Diễn Thiện xin chào tất cả anh chị em xin chào Văn Lực xin chào Tiến Thế xin chào Phạm Hùng xin chào Trần Duy hello xin chào bạn Thắng xin chào bạn uh, Nguyễn Tiến Sang bạn Nguyễn Minh Ngọc bạn Nguyễn Văn Lực Xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay ở trong buổi cái buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dành ít thời gian để chúng ta phân tích về cái thị trường chung thị trường chứng khoán tại vì anh chị em biết là thị trường chung là phần quan trọng nhất nếu chúng ta không nắm rõ thị trường chung thì điều gì sẽ diễn ra nếu chúng ta không biết thị trường chung nó biến động ra sao nếu không biết thị trường chung tới đây nó sẽ diễn ra như nào thì chúng ta sẽ coi như là chúng ta chưa đầu tư thị trường chung là một phần trong những cái phần quan trọng nhất bởi vì toàn bộ khoảng 80 đến hơn 80 phần trăm là cổ phiếu đi theo thị trường chung Tuy nhiên thì chúng ta cần phải nắm rõ là mỗi một cái xu hướng thị trường chung mỗi một giai đoạn khác nhau thì có cổ phiếu nào mạnh nhất có cổ phiếu nào tốt nhất có cổ phiếu nào tuyệt vời nhất <coughs> ok xin chào bạn à, thắng lữ tối nay chúng ta học nhá một số bạn thì à, k52 một số bạn k51 50 là tối nay chúng ta học uh, đó là nhưng tuy nhiên thì trước khi mà chúng ta học thì chúng ta sẽ nói về thị trường chung hãy nói về thị trường chúng ta đang diễn ra như nào hãy nói về những cái gì mà đang diễn ra trên thị trường xin chào bạn Nguyễn Cảnh Quyết ạ à. xin chào tất cả bạn Trần Nam ok và chúng ta sẽ phân tích ngay bây giờ ở ờ, trước khi mà phân tích ngay bây giờ thì ờ, có dũng có một nguyên tắc như này trước khi mà làm bất cứ gì đó thì chúng ta cần phải nhớ đó là gì ạ đầu tiên chúng ta cần phải biết đó là gì ạ hai là gì ạ à, làm nó như nào và thứ ba là tại sao phải gì ạ tại sao phải làm nó bởi vì khi mà chúng ta biết nó là gì và làm như nào tại sao làm nó thì chúng ta mới biết rằng là cái cái quan trọng là chúng ta cần phải hiểu thấu hiểu sâu phải đào sâu về nó còn nếu chúng ta không biết không tại sao về nó thì chúng ta sẽ không bao là nên tâm lý cảm xúc chúng ta là do chúng ta có biết hay không tâm lý nó đến từ cái cái mà chúng ta có biết à, chúng ta có trải nghiệm hay không chúng ta gì ạ nếu chúng ta bị thất bại thường xuyên chúng ta bị liên tục bị thất bại chúng ta bị thị trường nó đánh gục hết là nọ kia thì nó sẽ tạo ra tâm lý ạ à, tâm lý tiêu cực còn nếu chúng ta thấy rằng là mỗi một lần chúng ta vào thị trường chúng ta mua đâu thắng đó chúng ta gì ạ à, thoát ra khỏi thị trường một cách an toàn thì chúng ta thấy rằng là mọi thứ nó rất đơn giản dễ dàng đúng không xin chào bạn Lê Phúc Anh xin chào Trần Huy xin chào Cao Tuấn xin chào bạn Lê Thị Quỳnh xin chào Trần Hùng Thành Lữ Nguyễn uh, Văn Ánh và xin chào bạn uh, Ngô Thị Trang uh, Lê Phúc Lê Phúc Anh ạ tất cả các bạn đang có mặt trong buổi đầu tối hôm nay thế thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích về thị trường để chúng ta có thể hiểu rõ rằng là ở ờ, đầu năm thì các bạn đã thấy rằng cái việc mà Dũng nói là thị trường nó đi xuống đúng không đi xuống hoặc là thị trường đi ngang có thể chúng ta chưa biết được nhưng có một cái thông điệp thế này khi mà tin tức mà nó xấu mà làm cho thị trường mà không xấu thì đó thị trường nó mạnh hơn những cái thông tin đó. thì đấy một cái đầu tiên chúng ta gọi là kỳ tức là trong cái cuốn một thuần hóa sư tử đó là cuốn tài chính hành vi thì một cái tác giả có nói là thị trường trong một xu hướng đi lên xu hướng đi lên mà tin xấu thì nó sẽ không ảnh hưởng nhưng nếu mà trong một xu hướng mà đi xuống thì tin tốt thì nó gì ạ nó cũng sẽ đi xuống đó là nhớ nhá trong một xu đi lên thì tin xấu nó thường nó sẽ không ngửa nó bị điều chỉnh sau đó nó tiếp tục lên tiếp nên chính vì vậy nếu chúng ta đang thấy là thông tin mà nó giả xấu mà thị trường đang chú ý lên thì có lẽ chúng ta sẽ gì ạ không quá lo ngại nhưng có một cái phần này chúng ta biết rằng là sau những thông tin đó thằng nào mà yếu nhất thì nó sẽ nằm bẹp và nó sẽ tiếp tục chết còn thằng khỏe nhất nó tiếp tục đi lên và chúng ta thấy rằng những cổ phiếu đó là những cổ phiếu siêu cổ phiếu ok cảm ơn bạn đăng hoàng bạn uh, lê khải thế thì đấy là một cái kỳ đầu tiên các anh chị em nắm rõ được dũng biết rằng là phần lớn anh chị em khi mà các anh theo dõi các chương trình ở nơi khác nhau thì cái việc mà để cho chúng ta hiểu những cái tâm lý hành vi nó rất quan trọng tiếp theo là bây giờ chúng ta thấy là cái việc mà ở giai đoạn này cái sự nghi ngờ vẫn còn cần có ai có sự nghi ngờ comment số 1 ạ à? nếu cho vẫn còn nghi ngờ comment số 1 ai có thợ ấn là đỉnh thì comment số 2 à, ai nghi ngờ nghi ngờ tức là không biết là nó lên hay xuống hay là đi ngang nọ kia thì comment số 1 còn nếu ai nghĩ là nó đỉnh thì comment số 2 tất cả cái điều này để chúng ta biết rằng là thực tế là bản thân chúng ta đã phản ánh thị trường một cách rõ nhất chứ không phải là ai cả đấy nên anh chị em thấy là nếu chúng ta vẫn nghi ngờ thì thị trường vẫn còn lên bởi vì chúng ta gì ạ cái tầm kiến thức của chúng ta nó đang chưa bị gì ạ nó chưa bị bị bị, bị uh, tức là cái kiến thức của chúng ta nó ở một cái tầm mà chúng ta chưa kiểm soát được nên cái việc mà mọi thứ nó phản ánh trên cái sự nghi ngờ thì thị trường nó mang tính tích cực đấy về góc độ tài chính hành vi còn bây giờ nó đúng hay sai thì bây chúng ta lại còn một số các công cụ khác để chúng ta gì ạ cần đo lường đúng không còn nếu ai hôm trước cũng hỏi là ai là hưng phấn nhất thì chúng Dũng sẽ thấy là một số các bạn anh chị em là hưng phấn và thị trường tiếp lên và đã hay nghi ngờ thì Dũng bảo là thị trường tiếp, tiếp tục lên tiếp đấy những cái đấy là cái rất là à, rất là bình thường đúng không ai cũng có thể biết rồi nhưng biết để đo lường biết để nói như thế nào đấy mới là phần quan trọng ok chúng ta lại tiếp tục nói tiếp tục ra ở ờ, cái phần tiếp theo thế thì nếu trong thời gian vừa qua nếu anh chị em để ý một chút là trong đầu là đầu tuần nữa thì chúng ta nhìn thấy cái điều gì diễn ra nhìn thấy cái điều gì diễn ra với các cổ phiếu mà chúng ta đang thấy ạ có phải những cổ phiếu nào có kết quả kinh doanh tốt có kết quả mà nó đang có thể tạo ra những lợi nhuận tạo ra những cái gì nó được tục đột biến hoặc là có những câu chuyện mới đó là những cổ phiếu thành công ạ đó là những cổ phiếu nó khác với những cổ phiếu khác đúng không có những cổ phiếu chúng ta thấy là ai cũng nói là những bất động sản công nghiệp nó tăng lắm nó tốt lắm nhưng nếu mà nó chưa đạt yêu, yêu cầu thì nó sẽ vẫn chưa đạt nó chưa tích lũy đủ nó chưa tăng nó chưa có cái dấu ấn nó chưa có gì ạ chất xúc tác nó chưa có đòn bẩy chất xúc tác đòn bẩy làm cái gì nó phải có chất xúc tác đòn bẩy anh chị em muốn kiếm được nhiều tiền thì chúng ta cần phải margin margin thật cao thì tiền nó nhanh thì đấy gọi là xúc tác còn vậy nhưng cái margin đấy mà chúng ta không biết sử dụng như nào chúng ta có thể bị thị trường nó quật cho chúng ta có thể là uh, đau đớn hoặc là thậm chí là chúng ta gọi, gọi là nói một cách uh, hơi nó nó nó đau xót một chút đó là chúng ta sắp mặt bất cứ lúc nào thế thì cái vấn đề là mọi thứ nó liên quan đến gì ạ à? mọi thứ nó liên quan đến cái tầm của chúng ta biết hiểu biết đến ở đâu nếu anh chị em đi trên dây nếu anh chị em ấy là các nhà siếc họ đi trên dây ấy thì vấn đề đầu tiên là gì ạ à? họ có kỹ năng để họ đi trên dây cái thứ hai là trong đi trên dây họ có luôn luôn có bảo hiểm để trong trường hợp xấu nhất họ luôn luôn có cái sự à, an toàn thì chúng ta đầu tư chứng khoán chúng ta cũng cần phải có bảo hiểm đấy nên việc của chúng ta gì ạ à? muốn đầu tư thành công thì chúng ta cần phải biết bảo hiểm chúng ta bao nhiêu, bảo hiểm là như là cắt lót bạn cắt lót 5% hay 10% 20 30 50% nếu bạn cắt lót 50% thì bạn bạn mãi mãi chỉ là những con số không tròn chỉnh thôi ạ nếu ai vẫn còn là mua trung bình giá xuống thì các bạn đấy là các bạn đang ở cắt lót là 5 60 phần trăm đấy các bạn nếu bạn hiểu điều này thì hãy comment cho Dũng cái điều này đúng không ạ hay là nếu chúng ta cắt lót 5 60 phần trăm hoặc là chúng ta cứ trung bình giá xuống để chúng ta cắt lót chúng ta mua mà không biết cắt lót đâu thì chúng ta sẽ là những người mà có thể là tròn chỉnh nhỉ à, tròn chỉnh Ờ, ok thế thì ờ, rõ ràng là chúng ta thấy là cái việc mà bảo toàn vốn là một phần quan trọng nhưng tuy nhiên thì bảo toàn vốn nếu chúng ta cứ nghĩ bảo toàn vốn mà chúng ta không tiến lên thì bóng đá mà không tiến lên không tấn công thì làm ra sao ghi được bàn nên chính vậy thì chúng ta cần phải muốn ghi bàn chúng ta phải có một hàng tấn công xuất sắc muốn ghi bàn chúng ta phải có một cái đội ngũ gì ạ phòng thủ rất là tốt để cho ta tấn công xuất sắc nhất vậy muốn tấn công xuất sắc nhất thì chúng ta cần phải gì ạ cần phải mua những cổ phiếu xuất sắc muốn mua cổ phiếu rút giá thì chúng ta phải biết đòn bẩy nó là gì biết tổ chức xúc tác là gì muốn trước tác đó chúng ta biết dòng tiền nó là gì vậy hôm nay chúng ta xem là cổ phiếu nào có dòng tiền tốt cổ phiếu nào có đòn bẩy tốt cổ phiếu nào có xu hướng tốt cổ phiếu nào nó đang được thị trường đang hướng tới nên chính vì vậy thì làm gì chúng ta chung chung làm gì mà chúng ta đo lường được làm cái gì mà chúng ta không hiểu rõ về nó thì tốt nhất đừng có làm bởi vì làm nó chỉ tạo ra sự đau khổ mà thôi ạ ok xin chào tất cả anh chị em đó là những cái gì mà trong đầu năm thì Dũng muốn rằng là chia sẻ với anh chị em tất cả những cái điều đó những cái điều mà Dũng mong rằng sau khi mà anh chị em học được hoặc là nắm được mấy phần kinh nghiệm mà Dũng chia sẻ này Dũng tin rằng là chúng ta đã, thành công hơn rất nhiều người khác rồi bởi vì người người kia người ta chỉ mong muốn là cho người ta một cái cái con cá như nào trong khi đó họ không biết rằng sau ăn con cá đấy nó bị cá nóc hay là cá gì hay không những con cá có thể là những con cá nóc ăn vào tự nhiên chết chết mà không biết được tại sao chết mà lúc đấy bảo do số em chết nhưng nếu mà chúng ta biết có cái cần câu chúng ta biết rằng là à, có cái công cụ để lọc ra loại cá nào là cá ngon lọc ra loại cá nào là cá có thể mang lại bổ dưỡng chúng ta thì cái việc mà bên chúng ta cần phải lọc xem là cái cổ phiếu nào cái nhóm cổ phiếu nào là nhóm cổ phiếu tốt nhất Dũng muốn nói lại là các bạn là đa bóng thì cái gì ạ phòng ngự là cái phần quan trọng nhất và chúng ta cần tấn công và chúng ta phải sắc bén thì trong đầu tư cũng tương tự như vậy hãy mua những cổ phiếu gọi là siêu cổ phiếu những cổ phiếu mà được dẫn đầu những cổ phiếu mà có dòng tiền lớn những cổ phiếu mà có chất xúc tác có gì ạ à, có những câu chuyện có những cái điều gì đó mà chúng ta phải thấy được trên cái điều đó thế thì bây giờ chúng ta xem là dòng tiền nó đang tập trung ở đâu nếu hôm nay chúng ta nhìn thấy là cách đây một vài hôm chúng ta thấy là những cổ phiếu nào mà chúng ta thấy có dòng tiền lớn nhưng dòng tiền lớn chúng ta cần phải đề ra hai phần một cổ phiếu lao dốc lao dốc lao dốc lao dốc quá và nó hồi phục thì cái dòng tiền đấy nó không phải gì ạ là làm một xu hướng chắc chắn vì nó lao dốc quá thì nó phải hồi phục những cái dạng thứ hai là thị trường giảm mạnh nó không giảm giảm ít hơn giảm ít hơn mọi thứ và sau khi giảm xong thì nó tăng mà tăng vượt qua cái đỉnh thì đấy là là gì ạ đó là những cái cổ phiếu nó tiềm năng trở thành siêu cổ phiếu hay là tiềm năng trở thành những cổ phiếu tốt nhất hay là đó là những cái hàng tiền đạo đó là những cái đấy là vận động viên đó là cầu thủ tuyệt vời nhất mà chúng ta cần phải mua về để chúng ta gì ạ chúng ta cho cuộc chơi anh chị em có hiểu điều nào không chúng ta phải tìm ra những ông tiền đạo như là Messi hay là Ronaldo hay là những tiền đạo xuất sắc nhất để chúng ta gì à? chúng ta tấn công nhưng bây giờ tấn công mà toàn là những cái cổ phiếu mà, mà nó đang bét bản những cổ phiếu đang gì à? đang ngoi lên mặt đất chúng ta vẫn thấy là nhiều đó nó vẫn đang rẻ đúng không vẫn dòng tiền lớn là ai và tại sao chúng ta phải mua dòng tiền lớn và nếu chúng ta biết dòng tiền lớn là ai tại sao chúng ta phải mua dòng tiền lớn thì đấy là cái cơ hội dành cho những ai muốn kiếm được 50 100 thậm chí nhiều trăm phần trăm một năm bởi vì chơi với ông dạy thì chúng ta dạy thêm nhiều hơn chơi với thằng khôn thì nó mới khôn hơn chơi với thằng nào mà nó kiếm được 30 50 100 phần trăm hoặc nhiều trăm phần trăm lợi nhuận thì chúng ta cũng xu hướng trở thành những thằng như vậy còn nếu mà chơi với ai những kẻ ngu dốt thì chúng ta vẫn ngu dốt như bình thường thôi những cái điều này khi mà dũng chia sẻ dũng biết rằng là sẽ có thể một số anh chị em sẽ không thoải mái một số anh chị em sẽ bảo là cái có lẽ là đang chém gió hay là làm cái gì đó tuy nhiên thì cái vấn đề này chém gió hay không chém gió thì chúng ta cần phải đo lường đúng không đo lường nhé đo lường tất cả cái vấn đề là các bạn làm gì đo lường nhớ là đo lường đừng có nghe tại vì nghe là chỉ có chết mà thôi ạ ok bây giờ chúng ta sẽ phân tích một vài các cổ phiếu để chúng ta phân tích xem là thực sự chúng ta đo lường như là đầu tiên chúng ta sẽ làm hôm nay chúng ta thấy rằng trong một loạt các cổ phiếu acb À, một loạt các cổ phiếu phân ngân hàng thì cái nhóm cổ phiếu ngân hàng là đang mạnh hơn cái cổ phiếu ngân hàng nó đang tốt hơn cái nhóm cổ phiếu nào nó đang tuyệt vời hơn so với các cổ phiếu khác đúng không đây chúng ta phân tích đi ạ chúng ta tính đi ạ chúng ta xem đi ạ thế thì vấn đề là có những cổ phiếu nó vượt qua cái đỉnh đúng không có vượt qua đỉnh nhưng đỉnh mà nó dốc quá thì sao nhưng có cổ phiếu nó tạo ra một cái nền mà nó vượt qua đỉnh thì sao tất cả những điều đó thì chúng ta cần phải gì ạ cần phải nắm rõ được ok bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích một loạt các cổ phiếu để chúng ta nhìn xem là cái năng lượng xem là uh, mọi thứ nó đang ở đâu tại vì đầu tư chứng khoán nó có hai phần ờ, tại vì các bạn bạn nào đã học về khóa bí mật đầu tư chứng khoán rồi thì các bạn sẽ hiểu rõ được các quy trình các gì à, các nguyên tắc các uh, nguyên lý hoạt động của nó như nào nếu bạn nào chưa học thì tới đây lại có chương trình tiếp theo các bạn có thể đăng ký nhưng bây giờ chúng ta cần phải nói về thị trường đã còn bây giờ chúng ta sẽ xem là khi mà chúng ta nắm rõ được cái gì cái nguyên tắc để xem là những cổ phiếu nào mạnh hơn thị trường đầu tiên chúng ta nhìn thấy ACB đúng không anh chị em nhìn thấy ACB chưa ờ, bạn nào có nghe có rè không nếu nghe rè thì comment còn nếu không nghe rè thì ACB chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ phải xem ACB nó có tốt hay không đúng không ACB đúng không ACB thứ nhất là một cái quá trình tích lũy là các bạn biết rằng những cái đợt như này Dũng bảo là không lên được bởi vì nền nó quá ngắn cái thứ hai là có quá trình Dũng bỏ đấy nếu các bạn có xem ở cái vùng này nếu các bạn ai đã xem vùng này Dũng bảo trong cái trường hợp nó đi lên nó không có sự quyết liệt và thứ hai nữa là những nền nó lỏng lẻo này nó phải test lại và quá trình test lại này toàn bộ các trường tư yếu việc toàn bộ trong thương đồ lẻ đã bị thoát ra khỏi thị trường tức là cứ rũ là rũ rũ hết rồi các ông bị rũ hết rồi thì những cái việc mà rũ chúng ta có rất nhiều các nguyên tắc để chúng ta mua nguyên tắc thứ nhất là các bạn có thể mua vào những cái điểm mà khối lượng lớn nhất trong uh, chúng ta còn mua sớm nhưng trong chương trình này thì có lẽ chúng ta sẽ không phân tích dài vì chúng ta chỉ biết đây là có dòng tiền lớn vào và những cổ phiếu có dòng tiền lớn này vào nó có cơ hội trở thành tiếp tục tăng và chúng ta có thể là thường khi mà cổ phiếu này lên thì nó có, có dấu hiệu cần phải test lại cái đỉnh này và những cái điểm mua này là điểm điểm mua đầu tiên cho chúng ta nếu anh chị em nào chưa mua điểm này chúng ta sẽ đợi một cơ hội khác vậy dòng tiền lớn đã tham gia vào thị trường đây có phải là đỉnh hay không hay là dòng tiền lớn thì qua cái trình tích lũy dài như này nó test toàn bộ cái gì lượng cung mà bán ra thị trường giảm mà cổ phiếu không giảm đấy và ra thì đây là chính là cái cơ hội để tiếp tục bước vào chu kỳ mới thị trường có thể nó tích lũy trong vùng này trước khi lên nên đây là cái điểm mua và cổ phiếu này có thể cần thời gian nữa để tích lũy tiếp tục gia tăng nên bạn nào mua vùng này thì chúng ta vẫn còn cơ hội để kiên nhẫn đợi thêm lần nữa đó là chúng ta có thể thấy rõ rằng như âu cổ phiếu là ngân hàng bắt đầu nó đã có sự xác nhận những cổ phiếu này thì thực tế là khi nó từ đáy nó lên đây thì rõ ràng trên cặp cái đỉnh này nó cần phải đợi nhiều thời gian hơn bởi vì bạn biết rằng là nó không thể nào chạy từ cái vùng 21 này lên vùng 27 này nó lên khoảng 20 phần trăm mà nó không nghỉ nó không có chiếu nghỉ thì nó sẽ khoảng lên khoảng 5 6 phần trăm nữa là nó sẽ cần phải nghỉ ngơi nên nếu bạn một cổ phiếu nó không gì ạ nó không tích lũy mà là bạn mua với vào thì bạn sẽ gặp rất nhiều rủi ro tuy nhiên thì cái việc mà cổ phiếu bắt đầu nó lên hơn 50 phần trăm so với gì ạ từ đáy này rơi đấy thì đây là những cái để cái dấu ấn đầu tiên để các bạn thấy rằng là nhóm ngành ngân hàng những cổ phiếu Vietcombank có thể nó tiếp tục đang tích lũy và tiếp tục có dấu hiệu để tạo ra một cái nền tích lũy thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại một vài các cổ phiếu khi nó nền tích lũy như nào để chúng ta nhìn một bức tranh nó rõ ràng hơn bạn muốn không muốn kiểm tra là những cái bức tranh khi một cổ phiếu nó lên đến vùng này này sau đó nó tích lũy trở lại thì nó sẽ ờ, trông rõ ràng hơn một vài cổ phiếu các bạn thấy rằng là đây là một cổ phiếu khi mà cổ phiếu lên đến cái vùng tích lũy này bạn nhìn thấy nhỉ các bạn có thể quay trở lại xem những cái cổ phiếu này các bạn thấy là mọi thứ khi nó đi lên à, khi nó lên thì nó có thể là nó tạo ra cái vùng tích lũy ở đây trước khi có thể đi đi lên và một vài phiên test lại đỉnh nếu chúng ta quay trở lại những cái vùng như thế thì chúng ta sẽ thấy là uh, mọi thứ nó đều giống nhau hết ạ mọi thứ nó đều giống nhau hết chẳng hạn như cổ phiếu nó lên đến đây ạ nó có thể là nó cần phải test lại nhiều hơn hoặc là những cái vùng này nó lên đến đỉnh này nó cần phải test lại nhiều hơn trước khi mà đi xa hơn nên những cái điểm mua này hay những cái điểm mua này có thể bạn mua xong là cổ phiếu sẽ chưa lên được nhưng cái vấn đề là ra là chúng ta biết là mua là cái độ an toàn cao và khả năng thành công rất là cao nên cái việc của chúng ta mua ở đây và chúng ta mua thêm ở đây và chúng ta tiếp tục có những cái cách mua khác nhau những cái điểm mua như này là những cái điểm mua đúng những điểm mua này là những điểm mua đúng và chúng ta mua này và chúng ta sẽ đợi quá trình chạy nước rút chúng ta bán ra hay những cái vùng như này thực sự là rất khó tại vì nó biến động lớn này rất khó để biết là cổ phiếu lên hay không trừ khi mà chúng ta hiểu rõ rằng là những cái đáy này đáy sau có thể là không bị bán tháo ra thì cái sự xác nhận này nó sẽ an toàn hơn thế thì cái việc mà như cổ phiếu khác chúng ta thấy là những cổ phiếu gì ạ cổ phiếu MB với những cái điểm mua như này tuy rằng khối lượng nó cũng chưa phải quá là mạnh so với những cái điều kiện khác nhưng đây chính là những thời điểm mà chúng ta thấy là thị trường đã chấp nhận những cổ phiếu này mạnh hơn thị trường những cổ phiếu khác như là cổ phiếu như này thị trường cũng đã chấp nhận hơn, ờ, nhận hơn có thể nó sẽ test lại hay kiểm tra những cái đỉnh như này nhưng chúng ta mua điểm này và chúng ta đợi những cơ hội và bây giờ chúng ta thấy là cái nhịp thị trường bắt đầu nó có những cổ phiếu trong cái nhịp mua mới thị trường bắt đầu nó có những cổ phiếu trong cái nhịp mua mới đúng không nó sẽ có những cổ phiếu nhịp mua mới vấn đề là ra gì ạ vấn đề là ra là trong quá trình mà nó test lại thì chúng ta biết rằng là rủi ro lớn nhất của chúng ta là bao nhiêu vấn đề rủi ro lớn nhất của chúng ta là bao nhiêu nên có rất nhiều cổ phiếu có rất nhiều dòng tiền bắt đầu tham gia vào thị trường tự nhiên không phải tự nhiên có những cổ phiếu dòng tiền lại tham gia thị trường đấy ạ các bạn hiểu không thể tự nhiên có những dòng tiền tham gia thị trường nó mạnh mẽ như này đâu mạnh mẽ như này tại vì những cái cổ phiếu này nó đã ngủ đông quá dài và nó test sau khi test xong thì nó bước vào chu kỳ tăng nên những cái chu kỳ tăng sau này bạn sẽ không có cơ hội để mua lại đâu bởi vì lúc này là lúc mà nó quá qua cái điểm mua những cổ phiếu mà ngành thép chúng ta thấy là đây là những cái điểm mua có độ an toàn rất là cao và việc mà chúng ta đã bỏ qua những điểm mua này thì chúng ta sẽ không còn cơ hội mua điểm khác nữa nên chính vì vậy thì khi mà chúng ta bỏ bỏ qua điểm mua thì chúng ta đợi cái cơ hội khi mà cổ phiếu tích lại những cổ phiếu như này MPC đó là những cổ phiếu mà chúng ta cũng đã thấy rằng là cổ phiếu đã tạo ra những cái điểm mua khá chắc chắn và khi cái điểm mua khá chắc chắn chúng ta đã không mua thì chúng ta phải đợi thêm thời gian bởi vì chúng ta sẽ không thể là mua vào những cái thời điểm mà khi một cổ phiếu đã quá cái điểm mua thì cái điều này để cho chúng ta thấy một cái điều gì đang diễn ra ở đây nếu thị trường mà nó cổ phiếu không tốt nếu thị trường không tốt thì liệu các cổ phiếu này nó có tự kéo lên không ạ hay là kéo lên để bán ra hay là kéo lên để thất bại nên cái chính vì vậy thì thay vì các bạn đang tập trung vào các cổ phiếu khác có thể chúng ta bị lỡ nhịp một số các cổ phiếu nhưng tuy nhiên thì những cổ phiếu mà có tốc độ tăng trưởng nhanh nha những cổ phiếu mà có tốc độ tăng trưởng nhanh những cổ phiếu mà nó luôn luôn có khối lượng mạnh những cổ phiếu mà chúng ta bỏ lỡ để mua thì những cổ phiếu đó chúng ta hãy cho vào cái giỏ của chúng ta để tiếp tục ngắm bởi vì chúng, thường thì nó không một cổ phiếu nó không phải là có một điểm mua nó có rất nhiều điểm mua khác nhau khi mà nó tăng qua cái điểm mua rồi chúng ta không mua kịp thì chúng ta hãy đợi đúng không chúng ta đợi đợi để cơ hội tiếp theo có chúng ta mua hay là khi mà chúng ta nhìn thấy là dòng gì ạ dòng chứng khoán bắt đầu dòng uh, ngân à, dòng ngân hàng một vài các cổ phiếu bắt đầu tăng đúng không? một vài cổ phiếu tăng thì chúng ta sẽ xem là trong cái nhóm toàn bộ ngân hàng xem có những cái cổ phiếu nào đạt những tiêu chí ờ, những cái cổ phiếu đó thường khi mà nó vượt qua đỉnh nó sẽ có gì ạ nó sẽ có một đợt điều chỉnh lại bởi vì những cổ phiếu blue chip thì ít khi nó có thể chạy tăng tốc một cách điên cuồng được các bạn nhớ nhá các cổ phiếu blue chip thì không bao giờ nó chạy tăng tốc một cách điên cuồng được mà nó thường nó phải cần thời gian tích lũy nhiều hơn đó, nó cần phải có thời gian tích lũy nhiều hơn nên cái điều này nó sẽ giúp cho chúng ta nhận ra được là cái cơ hội nó vẫn còn nhiều chúng ta cái thứ hai là đã có dòng tiền lớn vào các cổ cổ phiếu đã, đã, đã chúng ta gọi những cổ phiếu tốt hơn thì cái việc đầu tiên là chúng ta thấy là đây chính là thị trường vẫn tiếp tục có những cơ hội à, thế thì bây giờ chúng ta thị trường vẫn tiếp tục có cơ hội bởi vì chúng ta nhìn qua một chút về thị trường chung VN30 VN30 khi mà chúng ta thấy khi mà cổ phiếu bắt đầu là đỉnh thị trường bắt đầu đỉnh cái việc mà khi nó là đỉnh như này chúng ta có thể nó sẽ xảy ra nếu trong trường bị gãy hay là rơi tiếp trường hợp này nó vẫn có không phải không có những cái khi mà chúng ta quan sát những cái cổ phiếu vốn hóa lớn những cổ phiếu to thì cái việc đấy là dòng tiền lớn chứ không phải là dòng tiền nhỏ lẻ nên cái khả năng nó sẽ tạo ra một chu kỳ tiếp theo và có thể nó sẽ diễn ra một chu kỳ giống năm 2021 à xin chào 2017 cái thời gian này có thể tích lũy khá dài anh chị em nhá thời gian có thể tích lũy khá dài khi nó tích lũy như này thì không phải cổ phiếu nào chúng ta cũng có cội đấy không phải cổ phiếu nào chúng ta cũng có cơ hội đúng không không phải cổ phiếu nào cũng có nên cái quan trọng là này với những cổ phiếu bây giờ mua chúng ta mua sai điểm thì chúng ta thấy là đợi rất là lâu một bạn có hỏi là cổ phiếu gì ạ thế thì vấn đề chúng ta mua sai điểm Tại vì mỗi cổ phiếu nó có những cái địa điểm mua và chúng ta mua sai điểm thì chúng ta sẽ gặp rủi ro đó, đúng ạ? giả sử như là cái cổ những cái cổ phiếu này trong lĩnh vực này nó chỉ muốn có một vài cổ phiếu thực sự tốt ạ nó không phải tất cả thế thì chúng ta đã có những cổ phiếu dầu khí chúng ta đặt ra cổ phiếu dầu khí các bạn sẽ biết rằng là cái cổ phiếu dầu khí này nếu chúng ta tính từ từ giá bị ba này nó lên đến vùng này nó là gặp đỉnh này rồi thì nó đã lên quá cao chúng ta nhớ nhá tại, tại vì chúng ta phải tính được tính từ cái điểm mà mà mà mà nó bị rũ này thì lên đến vùng này là nó quá cao rồi. nên nếu mà cổ phiếu này muốn chạy thì nó cần phải tích lũy thêm Đấy, còn nó chạy ngay thì một cổ phiếu này nó chạy từ 215 nó lên đến 20 23 sau đó lên khoảng độ 26 thì nó quá là nóng quá nóng quá nóng thì nó sẽ gì ạ nó thành cổ phiếu sẽ không lên được và thường những cổ phiếu này nó sẽ gì ạ vùng này chúng ta nhìn này cái vùng đầu tiên trong quá trình hồi phục này nó sẽ có một kịch bản là biến động mạnh sau đó biến động mạnh nó phải cần tích lũy nó giống như mô hình tách tay cầm đó, nó cần phải tích lũy siết chặt đây trước khi mà nó lên thì lúc này nó mới là an toàn Nha, nó giống như mô hình tách tay cầm hoặc là có thể nó hình thành biên độ mô hình thu hẹp tách tay cầm nó hình này là cái quai ở đây hoặc nó giảm sau đây nó lên và nó tạo ra những cái biên độ hẹp ở đây thì lúc này nó lên thì chúng ta có thể hình như là chúng ta có thể hình dung ra được cái kịch bản cổ phiếu này nó diễn ra như thế nào anh chị em có hiểu không ạ có hiểu cái cái cái kịch bản mà giờ Dũng vừa chia sẻ không ạ tức là chúng ta không thể không thể gì ạ không thể là mua một cổ phiếu mà nó nó nó ở cái điểm mua quá cao khi nó gặp đỉnh đặc biệt là các cổ phiếu blue chip nha đặc biệt là các cổ phiếu blue chip nó đều phải đều phải rũ thì bây giờ chúng ta phân biệt nhé Dũng hôm nay Dũng tiết lộ cho anh chị em cách để chúng ta sẽ phân biệt là có cách nào cổ phiếu vượt qua ngay có cách nào cổ phiếu mà nó phải rút lại chúng ta quay trở lại chúng ta cũng thấy là những cổ phiếu nó vượt qua đỉnh trong nó rút lại hôm nay Dũng chia sẻ cho mục cho SHB Ở trong VSA nó gọi là SOS 4 đây cổ phiếu này, này đây là quá trình xoay cao vứt đỉnh và chạy tiếp Đấy. nhiều cổ phiếu nó vứt đỉnh nó chạy tiếp SZL SZC SZL đấy vùng này nó vượt qua nó test lại đấy nhiều cổ phiếu vượt đỉnh test lại nhưng có một những cổ phiếu là khi nó vượt đỉnh đấy SZC thì đúng rồi SZL đúng rồi SZL đấy ạ vùng đỉnh này cái vùng đỉnh này vượt có thể nó bị như lần sau vượt đỉnh này Đấy. lần trước vượt đỉnh có thể nó bị rũ lại lần sau vượt đỉnh lại tăng tốc thường khi những cái lần trước này, này ít khi thành công đó ít khi thành công thế thì nhưng ở đây chúng ta thấy là vượt đỉnh như này so với gì ạ? vượt đỉnh của cổ phiếu PVS nó khác nhau ở chỗ nào à hai cổ phiếu đấy khác nhau chỗ nào anh chị em biết không ạ Đúng, anh chị em biết là khác nhau chỗ nào chúng ta phân bình phân tích thông kỹ thuật thông thường chúng ta đưa ra chúng ta đưa vào vào chính bản thân chúng ta chúng ta phải đưa vào những câu chuyện về chính bản thân chúng ta thì chúng ta mới ra được Đấy, chúng ta đừng đừng có quan tâm quá nhiều vào cái gì một cái kỹ thuật thông thường đúng không nếu chúng ta quan tâm quá trị tập thông thường thì chúng ta sẽ không ra được vấn đề đó một cái là nó đã tăng rất là dài rồi đi từ cái đáy này nó lên để nó vượt đỉnh thì nó tăng đến 25 phần trăm rồi đúng không nó 25 phần trăm rồi mà nó tăng thêm khoảng 10 phần trăm nữa thì nó là bao nhiêu mà 10 phần trăm đó là 10 phần trăm từ đáy nữa nó là bao nhiêu ạ anh em hiểu không ạ tức là nếu bình thường nó là 10 đi ạ nó là 10 đi thế thì bây giờ nó lên đến khoảng độ 13 13 13 mà khi 13 nó vượt đỉnh mà lên đến khoảng 15 nữa thì sao 15 nữa thì sao những 15 đó nó không phải tính từ gì nó tính từ lúc mà vượt đỉnh bây chúng ta tính ngược lại từ lúc mà từ đáy từ đáy thì nó lên đến 50 rồi thì một cổ phiếu mà bản thân là các big boy bản thân mọi người bất bắt đáy mà lên đến 50 thì có ai muốn kéo nó quá xa không hay chúng ta bán ra anh chị em có hiểu không ạ tại có hiểu tại sao một cái cổ phiếu nó giảm một cái biên độ lớn nó giảm đến 30 phần trăm mà nó hồi thì nó phải 35 phần trăm thì khi nó vượt đỉnh thì nó vượt đỉnh hay không nó vượt đỉnh nó vượt đỉnh không ạ chúng ta đặt ra câu hỏi này để chúng ta hiểu á cái vấn này vấn đề là chúng ta phải hiểu vấn đề này á bởi vì khi mà chúng ta mua vượt đỉnh mới ông chia sẻ vượt đỉnh chúng ta mua lúc chết lúc sống có ai đã từng nghe cứ vượt đỉnh là mua xong lúc chết lúc sống không biết là vì sao lần trước mình mua là chết lần này mua lại sống không à, thế điều này là cái mà chúng ta không ai cái khái niệm này không ai dạy chúng ta cả chúng ta cứ thấy là à, sao lần này chúng ta mua vượt đỉnh nó lại sống lần khác mua vượt đỉnh chúng ta lại thua lỗ chúng ta lại bị chết chả hiểu vì sao Dũng giải thích cái, cái vấn đề này chúng ta đã hiểu không ạ tức là nếu cổ phiếu mà nó giảm mà cái biên độ nó giảm sâu thì khi nó hồi nó vượt đỉnh thì phần lớn là nó sẽ không không qua phần lớn nó vượt đỉnh nó không qua được nó phải test lại thậm chí là tích lũy lại còn ngược lại ngược lại sao ngược ngược lại là nếu nó tích lũy nó đủ thời gian tức đủ lượng nó tích lũy được thì nó có thể chạy tiếp nên chính vì vậy thì anh chị em biết rằng là những cổ phiếu tuy là cổ phiếu như là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu này cổ phiếu uh, ờ, PVS thì chúng ta có thể nhìn đấy là những cái cổ phiếu mà để tích lũy dài ấy. anh chị em nhớ nhé cổ phiếu để tích lũy dài thì chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là nó phải cần nhiều thời gian bây giờ chúng ta nhìn là những thành quả đấy nó chạy rất là mạnh thôi để chúng ta nhìn thành quả chúng ta thấy thôi nhưng ở đây là chúng ta không bao giờ xem lại là khi nó đã lên đến vùng này nó lên đến vùng này nó cần phải bao nhiêu thời gian nó om cho chúng ta bao nhiêu thêm tháng nữa thêm hai tháng nữa chúng ta nhìn tính từ cái tuần thế này chúng ta đếm tuần chúng ta mới thấy còn không đếm tuần là không nhận ra được đâu phải đo lường được 2 4 6 tuần một tháng rưỡi đúng không một tháng rưỡi cổ phiếu mới lên trong khi đó chúng ta cứ thấy vượt đỉnh là rình rình mua vào đấy, đấy là lý do dẫn đến là mua xong cổ phiếu không lên bán ra cổ phiếu lại lên mạnh hành động khối ngoại mua vào hay bán ra nó cũng không quá quan trọng đâu anh chị em ạ à. đài báo người ta vẫn nói thôi ạ à bài báo thông tin nó vẫn cứ nói khối ngoại mua vào các chuyên gia phân tích khối ngoại ngoại mua vào bao nhiêu anh chị em là thấy khối ngoại mua vào mà thị trường giảm vẫn rất giảm mạnh ạ à? xem phân tích còn bao nhiêu chúng ta thấy là khối ngoại bán ra dòng một năm mà thị trường vẫn tăng mạnh có ai nhớ năm 2009 không 2009 khối ngoại bán dòng cả năm nhưng thị trường vẫn tăng đúng không vấn đề thứ hai là gì ạ chúng ta khối ngoại nó nó có thể nó mua một cổ phiếu bán dòng có thể cổ phiếu VIX hoặc là bán dòng cổ phiếu gì đó bán dòng liên tục liên tục liên tục thì khi mà chúng ta tổng hợp thì chúng ta tổng hợp cả thị trường anh em hiểu không khi mà chúng ta phân tích thì tổng hợp chúng ta tổng hợp cả thị trường trong khi đó gì ạ nó bán thì bán một cổ phiếu có lúc nó bán Vinamilk có lúc nó bán gì ạ Vinhome hay là có hôm nó mua dòng rất nhiều nó chỉ mua viên Vinhome hay Hòa Phát thôi có hôm nó bán dòng rất nhiều nhưng bán chỉ mỗi Hòa Phát thôi nhưng khi mà tổng hợp trên thị trường thì chúng ta chúng ta tổng hợp gì ạ chúng ta tổng hợp và chúng ta phán cho cả thị trường đúng không chúng ta phân tích cho cả thị trường không đấy là tư duy ạ đó là tư duy anh em hiểu không ạ nên khi mà chúng ta đang nhìn góc nhìn nó giống như chúng ta đang nhìn nhìn con voi ấy, có cái voi ấy. chúng ta không nhìn bao tổng quan chúng ta chỉ nhìn gì ạ cổ phiếu này tốt hay cổ phiếu này không tốt thế thì bây giờ ở đây chúng ta để dòng dầu khí là cái dòng mà theo dũng nha theo dũng là nó là những cái dòng mà chúng ta cần phải, phải quan tâm đặc biệt trong một ít nhất là một hai tuần tới Đó. một hai tuần tới chứ không phải bây giờ nha dòng đấy chúng ta có PVD đấy PVD lên vùng này rồi nó cần phải thời gian tích lũy nếu nó lên từ đáy 16 bây giờ lên đến 23 cho nó bảy giá bảy giá mà chúng ta định mong nó chạy bao nhiêu cổ phiếu này nó lên từ bao nhiêu từ 14 đúng không mà 14 cái thời gian nó tích lũy rất là dài ở đây nó mới lên được cái này trong khi đó cổ phiếu từ đây nó không tích lũy mà lại lên đến đây mà chúng ta đòi là nó phải kiếm bao nhiêu nữa chúng ta đòi muốn là lên bao nhiêu anh chị em mong muốn là cái điểm này chúng ta muốn bao nhiêu nữa mong muốn bao nhiêu nữa nếu mà nói nói nói nói một cách ờ, kỹ đi nói một cách khách quan đi thế thấy gì ạ à? anh chị em thấy không lòng lòng lòng tham có vô đối không lòng tham có đối không cổ phiếu nó lên như thế rồi vẫn còn mua thì làm làm sao cái việc việc đó là chúng ta gì ạ mới hỏi là nó có nguy hiểm hay không Dũng không biết không biết thật anh chị em ạ không biết thật bởi vì này cái thời gian này, tới đây tích lũy ba năm tuần đấy ba đến năm tuần là nhiều hơn nó có tích lũy không hay là phân phối đến đây nó đang là phân phối rồi này còn tích lũy không thì chúng ta là cần phải thời gian để đo lường nên mua một cổ phiếu mà lại sau đó thì không đo lường lại để đầu tư à, dài hạn bởi vì dầu khí đang lên là cái cái chết chóc đấy đủ mạnh hay không chúng ta phải bám sát theo dõi chia sẻ của Dũng nhá tại vì vấn đề là khi mà chúng ta theo dõi thì chúng ta mới biết là cổ phiếu nào tích lũy đủ cổ phiếu nào không tích đủ đấy và xem là anh chị em xem hết đừng có xem nửa vời tại vì xem nửa vời thì chúng ta đánh giá nửa vời nửa vời thì chúng ta sẽ lại gặp những cái vấn đề của rất nhiều người khác nên chính vì vậy thì khi mà cổ phiếu đã đạt đỉnh nó có khoảng trống như này là nó đang rất yếu rồi mà chúng ta lại cứ mua vào là nguy hiểm tất cả là xử như dũng sẽ không bao giờ mua theo kiểu này đây mới là những điểm mua của dũng còn khi nó hồi phục như này là dũng sẽ không mua nếu mà hồi phục như này nhưng nếu hồi phục mà tích lũy thì dũng lại mua anh chị em đã biết rằng là tùy vào cổ phiếu nhưng cổ phiếu này hạn thế nếu mà nó hồi phục nó tích lũy này thì dũng lại mua này. anh thấy chị em thấy là dũng mua ở đây an toàn không ạ nếu dũng mua ở đây an toàn không có lên hay không không biết nhưng mua ở đây an toàn không ạ đấy nó an toàn không ạ chúng ta cần phải biết là thời điểm nào mua mới an toàn chứ không phải là mua theo kiểu đấy. tất cả những cổ phiếu ngân hàng tất cả những cổ phiếu dầu khí tất cả một số các cổ phiếu mà nó bùng nổ khối lượng lớn ở trong này thì chúng ta cần lưu ý đặc biệt nha anh chị em nhớ là này tất cả những cổ phiếu ngân hàng đợt tới chúng ta cũng cần lưu ý đặc biệt còn thời điểm nào mua hay không còn lúc nào mà tăng hay không thì chúng ta cần phải nhiều giam. chẳng hạn như cổ phiếu này khi nó vượt qua đỉnh vượt qua đỉnh khối lượng lớn như này thì nó cần thời gian tích lũy nhiều hơn ở sự những cổ phiếu mà nó lên vùng này này nó tích lũy dài hơn thì câu chuyện lại khác nhưng nó lên vượt qua đỉnh này Để cái vùng đỉnh này nó vùng nó cản rất lớn và cổ phiếu nó từ 30 bây giờ lên đến bao nhiêu lên đến 38 rồi mà chị thẳng đứng như này từ đây nó thẳng đứng nó còn gãy còn mà từ đây nó thẳng đứng vậy chúng ta đòi bao nhiêu phần trăm nữa nên mua những cái thời điểm này thì nó chúng ta lại thấy rằng là đây là đáy đây là đáy thì nó cần phải test nó kiểm tra tích lũy ở vùng này một lần nữa thì trước khi mà chúng ta mua thì cổ phiếu này có thể lên 50 60 cũng nhiều hơn nhưng chúng ta thấy là cái điểm này chúng ta mua chỉ mua một phần thôi một một phần thôi nhưng chúng ta cần phải đợi thêm quá trình lũy đủ tại vì nó tính tính từ đáy này nó lên này lên thì cái vùng đáy từ đỉnh này nó rơi xuống đáy là rất là sâu rồi nên nếu tính để nó lên thẳng đứng thì cái điều này rất khó để, để lên thẳng đứng bởi vì cái thời gian đây nó không có tự tích lũy đấy là cái gốc chúng ta nhìn để chúng ta biết rằng là mua cổ phiếu nào mà nó không có sự tích lũy thì nó sẽ không đi được xa Năm 2014 giá dầu tăng rất mạnh. Ai có nhìn thấy giá dầu năm 2004 tăng mạnh không ạ? Các cổ phiếu dầu khí năm 2014 tăng mạnh. À, thường chúng ta đo lường bằng giá dầu khí để chúng ta đo về giá cổ phiếu. Cái việc đó nó không đúng đâu ạ. Tại vì thứ nhất là quy mô cổ phiếu, cái thứ hai là nó làm ăn như thế nào. Anh em hiểu không? Quy mô cổ phiếu thời điểm đó. Thứ hai làm ăn nó như nào, thứ ba hội đồng quản trị nó ra sao. thứ ba là cái biên lợi nhuận nó như nào nên chúng ta không lấy giá dầu để đo được không lấy giá dầu để đo được cái việc mà giá cổ phiếu đấy tăng mạnh nhất cổ phiếu SHB thì không thể nào mạnh bằng cổ phiếu ACB SHB nó là cổ phiếu đang gì ạ à? trong chạy đua marathon thì SHB nó đang gì ạ à? ở cuối bảng còn gì ạ à? cái thằng gì ạ à? ACB nó đang dẫn đầu cả, một thằng cuối bảng một cái thằng đang về đích thì thằng nào chúng ta cần quan tâm hơn chúng ta thích là thích vì SHB nó rẻ nhưng thực tế thì câu chuyện nó không phải như vậy câu chuyện là những cái cổ phiếu nó vượt qua 50 hoặc là vượt qua 100 thường nó sẽ rất khỏe so với cổ phiếu giá dưới người anh chị em để ý một chút này một cổ phiếu giá 10 mà nó giảm một điểm thì chúng ta mất 10 phần trăm nhưng một cổ phiếu giá 100 mà nó giảm 10 điểm 91 một phần là bao nhiêu 10 điểm Đấy. kia chúng ta một điểm chúng mất 10 phần trăm và đây là 10 điểm chúng ta mất 10 phần trăm thế thì vấn đề là gì ạ thường những cổ phiếu mà to nó giảm 10 điểm rất khó những cổ phiếu nhỏ nó giảm một điểm là rất là dễ anh chị em có hiểu điều này không ạ cổ phiếu to giảm 10 điểm rất là là khó những cổ phiếu nhỏ giảm một hai điểm rất là dễ thường thì chúng ta không tính thì chúng ta tính số điểm mà chúng ta không tính cái phần trăm chúng ta bị mất Đấy, anh chị em không bao để ý phần trăm chúng ta bị mất nên cuối cùng là chúng ta giảm đến 30 điểm, ba điểm nhưng chúng ta thấy rằng là chúng ta nghĩ không mất gì cả nhưng cuối cùng là tính về vốn tính về tiền tại vì đấy là cái bị chúng ta bị lừa về tâm lý bị lừa về tâm lý đấy là cái góc độ như vậy thì với cái việc như này thì chúng ta thời điểm này á, hôm nay chúng chỉ nói với anh chị em cái cái việc là khi mà thị trường nó về tâm lý về tâm lý trong thời điểm lúc này thì chúng ta thấy là dòng tiền nó đang gì ạ đã có những dòng tiền lớn tham vào ra vào như này thì khi dòng tiền lớn tham gia vào như này kể cả những cổ phiếu ri vốn hóa lớn tham gia vào như này thì thị trường lại bước vào một chu kỳ khác và cái quá trình tích lũy này nó vẫn tiếp tục diễn ra và nó thậm chí nó lên thậm chí bị rút bỏ đi lên rút bỏ ở trên vùng này nó giống như cái dũng lại quay trở lại ngược lại nó nó bị rút bỏ có những cái đợt mà rút bỏ như này chúng ta rất là sợ à, rũ bỏ như này Đấy. và lại tiếp tục đi lên và chúng ta thấy là để nó kết thúc thì nó cần phải có những cổ phiếu nhịp chạy nước rút tiếp tục những cổ phiếu này nó cần phải chạy nước rút tiếp tục này đấy như cổ phiếu này tới đây nó phải chạy nước rút tiếp tục tới đây những cổ phiếu này chạy nước rút tiếp tục tới đây những cổ phiếu này chạy nước rút tiếp tục mà khi bọn này chạy nước rút tiếp tục khi bọn này tích lũy nó chạy tiếp tục cuối cục thì lúc này là lúc mà chúng ta nên thoát ra khỏi thị trường thì trong chương trình này thì để phân tích từng nhóm từng dòng từng cổ phiếu thì có lẽ là Dũng không đủ thời gian để phân tích đúng không đúng không không đủ thời gian để phân tích nên chính vì vậy thì về góc độ tổng quan đấy, tổng quan thì Dũng chỉ thấy rằng là dòng tiền nó bắt đầu quay lại thị trường và sẽ có những chương trình tiếp theo Dũng sẽ phân tích rõ hơn về một số cổ phiếu giống như một số anh chị em đã thể đã yêu quý Dũng rồi một thời gian rồi ấy, thì chúng ta thấy là khi nào mà Dũng tặng cổ phiếu là tặng cổ phiếu anh chị em thường là tặng là thử phân tích là rất kỹ nhá tặng là phân tích là rất kỹ nên chính vì vậy thì anh em thấy rằng là chúng ta khi mà chúng ta đón nhận cổ phiếu chúng ta phải hiểu ạ chưa phải hiểu đầu tiên phải hiểu hiểu là hiểu cái phương pháp của Dũng á còn không hiểu phương pháp của Dũng sau đó thì mua nó bị sai sai thì lại có những cái lời nói nó tiêu cực bởi vì thường là như thế chúng ta sẽ thường là nhưng nó có một cái câu chuyện này cả hàng trăm cổ phiếu chia sẻ nó đúng hết thì không sao nhưng khi mà một cổ phiếu có may nó bị sai thì chúng ta chỉ tập trung vào cổ phiếu đó thôi ạ nên có một câu chuyện này để chúng ta có thể thấu hiểu cái cái việc mà làm gì chúng ta nên đo lường một câu chuyện trong cái cuốn sách của thần hóa sư tử á, thì anh chị trước khi mà dũng kết thúc câu chuyện thì anh kể cho anh chị em nghe xong một câu chuyện đó thì anh chị em thấy ông thần hóa sư tử á, thì khi mà ông là một trong những người gì ạ người rất là là là, là giỏi giỏi về đầu tư chứng khoán và ông đầu tư cho một cái công ty quản lý quỹ thì trong quá trình đầu tư quản lý quỹ thì cái cái giá trái phiếu của cái, cái thời điểm đó nó là 10 nó là năm và sau đó thì ông mua vào nó lên là 10 khi mà ông mua vào lên 10 thì cái công ty ban lãnh đạo yêu cầu ông là bán ra đó. Ờ, anh yêu cầu là bán ra yêu cầu là phải phải bán ra những cái việc mà ông này ông thấy là cổ phiếu giá nó vẫn còn lên tiếp giá nó vẫn còn lên tiếp mọi thứ vẫn còn lên tiếp và ông giữ lại và sau đó thì nó lên đến 25 tức là cái cái giá đấy Dũng nhớ là nó, nó tức là cái giá đấy nó lên 25 và ông không bán ra và bên hội đồng quản trị họ bảo là phải bán ra thế thì lui khi mà nó nó không lên đến 25 mà nó quay trở lại đến 17 hay 15 gì đó ông bán ra thì bạn biết rằng sau đó làm sao ạ lúc tức là lên 25 không bán ra mà nó quay trở lại 15 17 đấy Dũng con số chính xác thì Dũng không nhớ thì ông bán ra thì chúng ta biết rằng là sau đó thì ông bị làm gì chúng ta biết không ạ theo anh chị em đoán là gì ạ ông ấy bị làm gì ạ hội đồng quản trị làm sao đấy chúng ta có thể dự đoán được ông bị được hội đồng quản trị đuổi việc bởi vì và sau khi đuổi việc ông thành lập với quỹ và quỹ quỹ của ông phát triển rất mạnh còn trong đó thì hội đồng quản trị sau một thời gian phá sản câu chuyện nó chỉ đơn giản thế thôi tức là thường thì người ta bảo bán sớm sau đó đi qua nhưng người ta lại quay trở lại người ta rất là tiếc rất tiếc cái việc kiện nhưng họ không nhìn nhận là cái việc mà từ họ yêu cầu bán từ giá 10 nó lên đến giá 15 ông bán ra thì nó cũng đã là rất là, là khủng khiếp rồi cũng lãi được 50 phần trăm rồi đúng không nhưng vấn đề là con người người ta lại rất là tham lam ở chỗ đó tức là cái việc mà mà mà người ta được như cái khác người ta không bao giờ trân trọng cái việc đó người ta lại quay trở lại người ta tiếp nối những phần kia và ông ấy bị đuổi việc mà chính cái đuổi việc đó ông trở thành thiên tài chính cái đuổi việc đó ông thành lập quỹ và ông đã trở nên thành công thì câu chuyện này để nhắn nhủ tức là ở đây dũng không muốn nói là, là chúng ta luôn luôn có những câu chuyện như vậy cuộc sống nó luôn luôn có những câu chuyện như vậy tức là chúng ta luôn luôn là kỳ vọng quá mức nhưng khi mà cái kỳ vọng nó không đạt thì chúng ta dẫn đến đau khổ nên ở đây chúng ta thấy là chúng ta cần phải học từ những cấp độ à, từ phải có một cái quy trình hệ thống thì trong quy trình hệ thống thì cái cái bí mật đầu tư có bí mật đầu tư là những khóa mà có lẽ là những cái kỹ năng mềm kỹ năng chia trong thế khóa tới thì Dũng sẽ có thể có những ví dụ cụ thể hơn để chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải nắm rõ được những cái chiến lược nắm rõ được ai đó đúng không như thế nào thì à, hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây và à, mai đấy, anh chị em nào có hỏi về cổ phiếu thì mai Dũng sẽ có cái buổi chia sẻ đúng không chia sẻ trực tiếp về những cổ phiếu phân tích nhưng chỉ có 10 cổ phiếu thôi đã phân tích đồng ý là chúng ta mai phân tích chỉ 10 cổ phiếu đổ lại đúng không không phân tích 10 hơn anh em đồng ý không tức là chúng ta chỉ phân tích 10 cổ phiếu đổ lại thôi bởi vì phân tích quá nhiều á thực ra chỉ có sáu cổ phiếu đổ lại là đủ ấy còn phân tích quá nhiều thì nó loãng và loãng thì nó không có kết quả Đấy, nó không được sâu nên thực ra là trong chương trình ngày mai ấy, thì theo Dũng nếu mà có đấy, thì chúng ta phân tích phân tích những cái cổ phiếu thay vì phân tích cổ phiếu mà anh chị em hỏi thì Dũng phân tích là những cổ phiếu tiềm năng đấy chưa anh chị em có đồng ý không ạ tức là chúng ta phân tích những cổ phiếu tiềm năng những cái cái cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng là có thể nó sẽ là những cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng là chúng ta quan tâm chứ còn nếu bây giờ hỏi thì vấn đề là ai cũng muốn hỏi cổ phiếu của mình ai cũng muốn thấy là cổ phiếu mình là tốt ai cũng muốn là cổ phiếu của mình là, là tuyệt vời nên phân tích như vậy thì thực tế chúng ta sẽ mang đến chất là phân tích đến đây hiện tại là hơn 600 anh chị em tham gia thì nếu mà Dũng phân tích khoảng hơn 600 mã mỗi anh chị em chỉ cho hai mã thôi thì nó gì ạ nó rất là là là lệch à, nó không đi đâu đâu cả nên thay vì thế thì để chúng ta có cái cái cái bài học nên Dũng đấy thì tất cả những chương trình hành trình như thế thì Dũng sẽ phân tích hay là sẽ có những cái buổi hỏi đáp thì anh chị em nào muốn lên sóng thì có thể là tới đây đăng ký lên sóng hỏi đáp ấy, hỏi câu gì nữa đấy nó mang tính chất là về thực tế chứ không mang tính chất là mang uh, hỏi theo kiểu như là hỏi hỏi uh, tục hay là những cái gì đó nó nó, nó không, không không không văn hóa đấy, nên vấn đề là dũng đấy lên sóng cùng dũng luôn ạ đấy thì uh, ngày mai ngày mai thì chúng ta sẽ học về những câu hỏi à, tức là chúng ta sẽ có khoảng năm sáu cổ phiếu ấy cũng sẽ tìm những cổ phiếu mà ok và bây giờ chúng ta vào lớp ạ ok thì xin chào anh chị em và hẹn gặp lại chúng ta vào à, tối ngày mai đúng không ạ chúng ta sẽ gặp nhau vào tối ngày mai xin ờ, chúc anh chị em có một buổi tối tràn ngập niềm vui tràn ngập hạnh phúc và uh, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào tối ngày mai xin cảm ơn rất nhiều <clears throat> anh chị em nào đang theo dõi cái ca như ca 50 53 52 51 50 thì chúng ta vào học nhá